Hello xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 7 à, tháng 6 năm 2021. Mình à, làm video này để giới thiệu mọi người cách sử dụng công cụ à, BIM re hiện có của Antabim ở phiên bản 2021.3.2 phát hành vào ngày 6 tháng ngày 2 tháng 6 năm 2021. Mọi người cùng xem qua nhé. Để dựng cái phép dầm trong cái dầm đơn giản này ở giữa này trước đi ha. Mọi người sẽ chọn vô Alpha BIM STR, chọn vô là BIM re Ừ, hoặc là anh chị có thể chọn trước cái dầm chọn trước cái dầm rồi sau đó là chạy pin rebar đó anh Huy có hai cách chạy nha cách thứ nhất là chọn trước dầm chạy lệnh cách thứ hai là chạy lệnh sau đó là phần mềm nó sẽ nhắc cho mọi người là chọn những cái dầm có cùng hướng đó thì mình sẽ chọn một cái dầm duy nhất này thôi thì mọi người thấy ở chỗ phía góc dưới bên trái này đây là tiếng Anh mọi người muốn chuyển sang tiếng Việt thì vô là anh Huy setting chọn là Minami à, và nếu mà người khởi động lại Revit thì tất cả giao thanh à, ribbon nó sẽ của anh Huy nó sẽ đổi thành ờ, tiếng Việt đó ở đây thì mình không có muốn ờ, đổi thành tiếng Việt trên thanh ribbon mà mình chỉ muốn đổi thành tiếng Việt trên giao diện của mỗi tool thôi đó thì mình sẽ không cần cái đồng remix ha bấm vô biên rìa ba thì lúc đó anh chị sẽ thấy là ở dưới ờ, góc dưới bên trái này nó có một dòng chữ là bạn vui lòng chọn các dầm cùng hướng đó thì mình sẽ chọn dầm này ha đây mình mình phép dầm trong dầm đơn giản như thế này đó thì anh chị sẽ thấy là cái giao diện hiện ra nó sẽ thể hiện được là hai cái gói hai cái gói và một nhịp rồi thì uh, anh Huy nó sẽ cho phép anh chị là dựng thép gồm có thép chủ thép đai dây cường bụng dây cường gói thép dầm phụ dây cường dầm phụ và thép đai khác là những cái đai ở chính giữa ngoài ra thì có nút uh, setting cho phép là anh chị thiết lập được cái uh, việc bố trí thép đối với dầm và cấp rồi uh, bố trí uh, việc uh, neo thép neo phổ biến số neo và neo thẳng và thép gia cường nhầm phụ thì bao gồm là thép đặt cốt treo đặt cốt treo và thép vai bò và thép uh, cấu tạo rồi đầu tiên là mình sẽ bố trí là thép chủ thì uh, anh viên sẽ cho phép mọi người chọn hai lớp thép chủ tương tự lớp dưới chọn hai lớp thép dưới và mình chọn lớp thứ nhất là phi 18 lớp thứ hai là phi 20 số lượng thanh nó tương tự vậy lớp dưới lớp trên số lượng thanh ha rồi phép giá phép giá này coi ở giữa đây thì mọi người à, muốn bố trí bao nhiêu lớp phép giá ví dụ như mình muốn bố trí ba lớp mọi người sẽ thấy là ba thanh ha rồi đoạn neo từ mép cột vô cột là bao nhiêu đây là nếu mọi người nhập theo hệ số này mọi người thấy không n n đơ ví dụ mình nhập lại 10 thì đó chính là neo 10 đơ ví dụ nhập 20 à, thì nó sẽ neo 20 đơ thì mọi người sẽ thấy cái đoạn này nó dài hơn ha nếu mình nhập 10 thôi thì neo 10 thôi rồi đường kính của thép giá là nhiêu rồi thép giá mình có muốn là bố trí mình có muốn bố trí đai sơ cho nó hay không rồi nếu muốn bố trí đai sơ thì hình dạng thép thì ba sáp á, của cái đai sơ là nhiêu là gì nếu mọi người sử dụng template à, của Alpha Beam thì chỗ này mọi người sẽ nhập là 0033 đó thép đai sơ là chính là cái đai này nè đó. nếu mọi người không sử dụng template của Alpha Beam thì mọi, à, anh chị xem coi thử là cái thép à, cái, cái hình này này thì nó có cái cái rebasap này là cái gì thì à, mà anh chị sẽ nhập vô ở chỗ này ha đó, anh chị sẽ nhập vô đây rồi đường kính của dicer là uh, bao nhiêu mình nhập uh, là đường kính phi 10 đi ha còn cách dicer thì thông thường sẽ là 500 đó rồi uh, xong phần bố trí phép chủ nhé rồi đến phần bố trí phép đai thì uh, anh Fabim cho phép là mọi người bố trí đều nhịp hoặc là bố trí uh, theo ba đoạn ví dụ bố trí ba đoạn thì uh, nó tự động nó tính L chia 4 này làm tròn 10 đó ví dụ như anh chị muốn làm tròn 50 thì à, chỗ này sẽ là một không à, không không ha gì nhập L1 thì L3 nó sẽ thay đổi theo hai chỗ này nó nó nó bằng nhau còn nếu mà mình, anh chị muốn L3 nó khác á thì uh, sẽ là uh, mọi người sẽ sửa L3 này lại ví dụ 1100 đó thì hay vậy ha rồi uh, khoảng cách phân bố uh, trên cái đoạn L1 là 100 uh, đoạn L2 là giả sử như mình muốn phân bố là 150 thôi đó tương tự trên đoạn L3 mình có thể chọn thành uh, à, 108 à, à, đi giả sử thôi anh à, mình chỉ giả sử thôi nha thì thông thường hai cái này nó bằng nhau này đây là một và là ba bằng nhau hoàn toàn mình có thể tùy biến được L3 rồi tương tự uh, thì phép đai phép đai nó sẽ cho phép mình chọn cái nhịp dầm được không bốn đây có một nhịp thôi nên chỗ này sẽ số 1 ha rồi hình dạng của thép đai uh, thép, thép đai chính đó, ví dụ như anh chị sử dụng đây nha uh, ờ, repassat của alpha beam thì cái đai chính đó, là cái đai vuông này nè nó sẽ là ờ, một hai hai anh chị sẽ sổ xuống năm một hai ờ, và anh chị sẽ chọn cái số hiệu tương ứng nếu anh chị không có uh, hình dạng step tương ứng nếu anh chị không sử dụng template của alpha beam ở chỗ này ha rồi đường kính là nhiêu rồi là mình xong cái phần thép thép đai đối với phần gia cường bụng thì nó sẽ cho phép là mình bố trí ở nhịp dây cường bụng ở nhịp số máy đường kính là nhiêu rồi số lượng cây là nhiêu rồi ừ, phân bố ở lớp mấy ở đây thì anh Huy cho phép mọi người gia cường bụng ở ba lớp thép lớp thứ nhất có nghĩa là nó cùng cùng lớp với thép chính cùng cùng ờ, cùng lớp với thép chủ lớp thứ hai là lớp ở phía trên này ha số lượng cây mình chọn là ba đi Đấy. rồi anh chị bấm là mặc định thì nó sẽ hiện lên trên cái giao diện của mình nè thì trên cái bảng này thì nó sẽ cho phép mình ờ, chọn điều chỉnh lại ví dụ như mình không muốn nhập số lượng 3 nữa mình nhập số lượng 4 này nhịp bắt đầu là một và nhịp kết thúc là một nên có một nhịp thôi nên nó nó chỉ là số 1 thôi ha rồi cái l bắt đầu và l kết thúc cái l bắt đầu á, là nó sẽ tự động nó tính ừ, theo cái khoảng này lại là chỉ 4 và nó nó được tính từ à, mép của cột mép của gói nó từ tính từ mép gói cho tới à, cái cái cái đầu và bên à, phía phía bên bắt đầu đi ha thì chỗ này là 1022 1020 tức là từ đây tới đây là 1020 này thì à, mình có thể tùy biến số này lại ha ở dưới thì mình sẽ làm tròn xuống đó, một rồi đây là kết thúc thì tương tự là khoảng cách từ mép à, bên à, à phía cuối cho đến à, mép mép cột vách à, phía cuối cho đến cái cái đầu cuối của của cái con thép à, dây cường của mình nè đó thì mình sẽ làm tròn xuống một không không rồi anh chị bấm oh. mọi người thấy là nó chưa có thay đổi chiều dài nha ừ, mọi người muốn nó cho nó thấy trên cái giao diện của mình này thì à, mọi người bấm là rơ chuột bấm rơ chuột vô một bất một trong những cái nút bất kỳ ở trên giao diện này nè bấm rơ chuột vô thôi bấm đè chuột bên trái á đó. chứ không có bấm bấm ờ, bấm click nha bấm đè chuột rồi sau đó thả ra thì mọi người sẽ thấy là chiều dài nó thay đổi này ha 21 đây chính là chiều dài chính thức của nó trên giao diện này nó chưa có ừ, chưa có đồng bộ thì à, khi bạn mở tới thì bên mình sẽ um, hoàn thiện cho nó tốt hơn đó, tương tự nè ví dụ như đây là mọi người thấy là khi mà mình thay đổi cái, cái lời bắt đầu và lời kết thúc á thì giờ nó sẽ là hai 2 mốt này đó giờ giả sử như mình tăng cái lời bắt đầu này lên là một 1 một đi đó, thì chỗ này sẽ còn là 2 mét thôi đó, chỗ này còn hai mét thôi nhưng mà nó chưa có thay đổi trên giao diện này á thì mọi người bấm rơ chuột bấm đè chuột cái vô bất kỳ một nút nào đó thì chỗ này nó sẽ đổi cho mọi người thấy này nếu mọi người không có bấm đè không có bấm đèn vẫn được nha không có bấm đèn nó sẽ không có thay đổi được giao diện này nhưng mà khi à, vẽ vô trong cái mô hình của mình đó thì nó sẽ vẽ đúng chính xác là 2 mét rồi tương tự thép nhân cường gói thì à, mình cũng sẽ chọn vẽ lớp thứ mấy đó, đường kính là bao nhiêu số lượng cây là nhiêu mình bấm mặc định thì nó sẽ dây cường này cho mình rồi thì à, dây cường dây cường gói cũng như là phần neo thép chủ thì mọi người mình cần phải ờ, vô chỗ phần xích thiết lập này nè vô phần thiết lập này nè để vô phần neo, neo thép để được ờ, setup lại cái cái cái khoảng neo nha ví dụ như ờ, mình neo phổ biến á, thì ở lớp trên nó sẽ bẻ xuống và lớp dưới nó sẽ đi thẳng vô rồi neo mà cỡ đến hộp số neo thì ví dụ như mình neo là 30 d thôi người sẽ gặp số 30 mươi. tất cả những số này nó thay đổi theo còn nếu mà neo này nó tùy khác đó, thì mình sẽ gõ ở đây chỉ cần nhập cái số đầu tiên thì những số phía dưới là thay đổi nhưng mà số dưới nhập thì số trên sẽ, các số trên nó sẽ không thay đổi theo ha rồi um, neo cột tức là neo vô cột là bao nhiêu nè đó, neo tường neo móng neo dầm thông thường sẽ là 40 đơn ha đó chính là cái neo mà cỡ đến hệ số neo còn nếu mà neo thẳng thôi á neo thẳng vô mà không có bẻ á, thì ờ, nó phục vụ cho bài toán khối lượng bài toán khối lượng thì nó chỉ quan tâm đến đủ chiều dài thôi thì lúc đó là mọi người sẽ uh, nếu mọi người làm khối lượng á, thì mọi người sẽ chọn neo thẳng cho nó đơn giản nha đó còn khi mà muốn nó ờ, triển khai bản vẽ thì mọi người gửi đến hệ số neo để cho nó tới mép rồi nó sẽ uống lên đó rồi mình sẽ chọn là cỡ đến hệ số neo hoặc là neo thật thì phổ biến mọi người sẽ chọn một trong hai này nếu mà muốn triển khai bản vẽ nha đó, mình sẽ chọn neo phổ biến đi bấm đồng ý đó mọi người thấy không khi chọn uh, thiết lập neo thì thép nó không có neo thẳng nữa mà nó sẽ bẻ xuống rồi quay lại phần ờ, thép dây cường gói thì uh, ở lớp mình đang ờ, bị thép dây cường gói ở lớp thứ số 2 này đó. thì ờ, dây cường gói thì nó sẽ cho phép mình ờ, vẽ ba lớp thép dây cường gói nếu mà lớp số 1 á, là thép dây cường này nó cùng cùng lớp với thép chủ nếu mà lớp số 2 chính là ở đây nếu mà chọn số 3 thì người sẽ thấy này nó, nó hạ xuống không đó ví dụ số 2 đó thì lên này số 1 này lên luôn hả rồi là mình sẽ gia cường gói lớp thứ hai đường tính là nhiêu số lượng số lượng thanh rồi nhịp bắt đầu là nhịp số 0 và nhịp kết thúc là nhịp của không luôn và L trái L trái bằng không L trái là khoảng cách khoảng cách từ ờ, mép từ từ mép bên trái ví dụ cái cái cái gói này thì nó sẽ gồm có hai mép ha mép bên trái và mép bên phải thì L trái bằng không L trái bằng không ờ, ờ, thì có nghĩa là khoảng cách từ mép bên bên trái này tới cái cái đoạn kéo qua phía bên trái á, là nó bằng không còn L phải là bằng 1020 tức là khoảng cách từ cái mép bên phải này nè tới cái phần cuối của rìa ba là 1020 thì đây là mình sẽ làm tròn lên ha à, mình sẽ làm tròn 50 thì sẽ là một mét tương tự khi mình gõ một mét thì chỗ này số này thay đổi mọi người thấy không à, rồi ok tương tự vậy thì à, ở lớp dây à, cường à, ở nhịp số 1 thì L trái là 1020 thì mình làm tròn xuống là một mét thì chỗ này sẽ là một mét năm nè mình gõ là một mét này thì chỗ này nó sẽ thay đổi một mấy năm nhau người nè tương tự vậy ở đây nó không có gia cường à, cái à, cái gói bên phải nhưng mà chỗ này nó sẽ là bằng không rồi ok đó là xong phần gia cường gói thì ở đây không có cái dầm này không có dầm phụ do vậy mình sẽ bỏ qua cái tab dầm phụ rồi tới phần thép đai thép đai khác thì à, nó cũng cho phép mình dựng thép đai theo nhịp hình dạng thép thì đai khác nó sẽ gồm có đai móc và đai chỉ nhật ví dụ như mình nếu mình chọn là đây hình chữ nhật thì hình dạng thép chỗ này sẽ là 5122 tương tự đây móc quá thì chỗ này sẽ là 0033 nếu mọi người um, có cái hình dạng thép khác á, thì mọi người điền vô chỗ này rồi đường kính là nhiêu rồi kiểu phân bố kiểu phân bố theo styrup nghĩa là nó theo cái phân bố của thép chính thôi của thép đa chính còn nếu mà nó phân bố theo khoảng cách mới á, thì mọi người sẽ phân bố đều theo khoảng cách mới thì mọi người sẽ nhập theo khoảng cách mới ở đây rồi như đây thì mình sẽ chọn theo styrup ha theo thép đa chính rồi nếu mình uh, chọn đai móc thì nó mình sẽ kích chọn trên giao diện này nè cái đai móc chọn đai hình chữ nhật thì mình sẽ chọn hai cái móc đó thì nó sẽ phân bố theo phân bố của nó theo đúng cái phân bố phép chính là chính của mình rồi ok là coi như là mình đã làm xong thép dầm à, thép dầm trong cái dầm đơn giản như thế này nó ok để hoàn tất lệnh đây là kết quả của những ờ, thép dầm của mình nó có ba lớp phép giá ha Đấy, có ba lớp phép giá và hai lớp phép chủ lớp trên hai lớp phép chủ phía dưới và neo phổ biến thì ở dưới nó sẽ neo thẳng và phía trên thì nó sẽ bẻ xuống rồi và những, những cái đai đặc biệt thì nó sẽ bao gồm là một cái ờ, đai vuông một cái đai vuông và một cái đai sơ nếu mà người chỉ cần à, làm mà công tác khối lượng thôi á thì à, như là là đã ok rồi không cần phải chỉnh sửa gì hết nữa ha không cần phải chỉnh sửa gì thêm hết nữa nếu mà người muốn làm bản vẽ thì cần phải chỉnh lại thêm một tí cho nó nó nó, nó đẹp hơn đó. đó là công cụ rebar beam cho cái dầm đơn giản rồi giờ mình sẽ chạy cho một cái dầm mà có nhiều nhịp mình bấm vô rebar beam này chọn là beam rebar chọn những cái dầm ở cùng hướng thì trên giao diện hiện ra thì mọi người sẽ thấy là nó có ba nhịp ha đấy ba nhịp này và mình ờ, giờ mình bố trí là hai hai một lớp thép chủ thôi và một lớp thép giá thôi tương tự thép đai nó cũng sẽ cho phép mình bố trí đai cho ba nhịp dầm giả sử như mình muốn bố trí nhịp số 2 thì mình kích chuột vào cái nhịp số 2 này nè thì chỗ này nó sẽ nhảy số 2 tương ứng tương tự tiếp tục vào nhịp số 3 thì chỗ này nó sẽ nhảy số 3 tương ứng rồi giả sử như mình muốn bố trí là đều nhịp đi và mình muốn bố trí nhiều nhịp phân bố là 100 trăm của nhịp số 2 này này cho tất cả các nhịp còn lại á, thì mọi người sẽ bấm là chọn cho tất cả các nhịp đó thì khi đó bấm vào nhịp số 1 á, thì mọi người sẽ thấy là phân bố đều 100 này tương tự bấm vào nhịp số 2 số 3 thì nó cũng phân bố đều 100 rồi tới ờ, thép gia cường bụng mình sẽ gia cường bụng cho cho lớp thứ hai đường kính là phi 10 số lượng là hai cây mình bấm mặc định thì nó sẽ bố trí cho ba nhịp dầm của mình luôn thì trên giao diện này thì nó cũng cho phép mình tùy chỉnh ha ví dụ như không mình không muốn ờ, số lượng là hai cây mình muốn số lượng là ba cây thì nhập số 3 ở đây rồi đây là bắt đầu là khoảng cách từ này tới mép ha thì ờ, mình ờ, sẽ làm tròn xuống khoảng cách từ đây đến đây thì sẽ làm tròn xuống tám năm rưỡi nha đó, tương tự là tám năm rưỡi tương tự như vậy thì mình cũng sẽ chỉnh thép gia cường mụn cho hai cái nhịp này rồi mến gia cường gói thì mình cũng chọn lớp phân uh, gia cường cái lớp mà thép gia cường gói gia cường này cái lớp thứ hai rồi đường kính là phi 12 số lượng là hai coi đi mặc mặc định đó rồi tương tự vậy thì mình cũng sẽ chỉnh là cái l trái đây không có trái nhưng chỗ này là không ha 856 chính là khoảng cách từ cái mép mép dòng này tới cái đoạn bên đây thì mình sẽ làm tròn lên 856 thì sẽ làm tròn lên là 900 đó khi mình chỉnh ra thì số này nó sẽ nhảy theo này rồi ở cái nhịp số 1 đây nhịp số 1 đây thì ờ, mình muốn à, L bên trái là bao nhiêu là khoảng cách từ mép này nè tới phía bên này là 800 856 thì sẽ làm tròn lên thành 900 rồi tương tự bên đây cũng vậy mình sẽ làm tròn lên thành 900 rồi sẽ thấy là con số 2320 chỗ này nó nhảy theo nha nó thành 24 này từ bên đây cũng vậy mình sẽ làm tròn lên 900 rồi phía bên phải là 300 đó, số này nó nhảy theo nè tương tự ở đây thì à, mình uh, à, 300 là phía bên trái đó còn từ mép này tới đây rồi ok giờ mình muốn à, bỏ đi à, một cái gia cường đi ví dụ như nhịp số số 3 này mình không có gia cường thì bấm vô nó này bấm là bấm chuột phải bấm nó là, là bấm vô nó, bấm vô một cái bấm vô một cái dòng bấm chuột phải là bấm xóa dòng đó thì nó sẽ xóa bên này đi tương tự số nhịp số 2 này mình không muốn gia cường bấm vô nó là bấm bấm vào nó bấm số dòng số dòng ha tương tự rồi ở đây thì mình có một cái dầm phụ ở chính giữa này giờ mình muốn gia cường dầm phụ thì mình bấm vào tab dầm phụ rồi đây là mình chưa chọn dầm phụ thì lúc đó mình cần phải chọn dầm phụ nha đó thì mình bấm cái nút chọn dầm phụ nè mình chọn cái dầm này dầm vuông góc ấy bấm ok thì mọi người thấy chỗ này nó sẽ có có phân bố là ờ, thép treo là mình có 5 cây và thép vai bò và nốt nó có hai cách để đặt ờ, cái, cái hai cái loại hai cái, cái loại thép gia cường chỗ này đó là theo giao diện tức là theo cái sự ờ, ờ, setup ở đây theo theo cái setup ở đây rồi thứ hai là theo cài đặt theo cài đặt tức là mọi người mua cái tab cài đặt đây này vô cái chỗ là thép cấu tạo này không quên mua chỗ thép dầm phụ này thì cũng có là thép vai bò và cốt treo đó, cốt, cốt cốt này cốt treo là bốn năm cái cây đai hai bên này ha thì mình muốn khoảng khoảng cách phân bố là 50 số lượng là 5 cây đó thì thì tức là nó tức là mình đang theo cài đặt tương tự và nếu mình muốn bố trí theo cái giao diện này á thì mình ờ, nhập uh, tùy biến chỗ này ví dụ như là khoảng cách là uh, à, 40 đi giả sử thôi số lượng cây á, là hai cây đó mình sẽ nói hai cây này đây, thường thường nó sẽ là 5 cây đó rồi ở đây là nếu mà nó có nhiều có nhiều cái nhạc phụ thì mọi người bấm vô nút nút là đặt cho tất cả thì nó sẽ đặt hết cho tất cả nhạc phụ có trên cái giao diện của mình nha rồi ok tương tự vậy thép vai bò thì à, mình cũng là đặt theo giao diện à, thật là theo cài đặt theo cài đặt là theo cái cài đặt à, chỗ này nè rồi thì số lượng coi là bao nhiêu coi vai bò thì vai bò thông thường chỉ là hai coi hai coi thôi hai coi vai bò hai bên thôi rồi độ dài là một là hai là ba L1, L2, L3 là gì thì chính là cái, ờ, cái theo cái hình dạng này nè còn nếu mình muốn bố trí theo cái giao diện thì ờ, muốn số coi là bao nhiêu số coi là bao nhiêu cái L1 là bao nhiêu L1 thông thường nó sẽ là 200 200 300 gì đó thôi mình chọn là 300 đi rồi cái L2 là nó từ đây nó là nhiêu cho là 300 luôn L3 300 luôn ha rồi số ra là ba cây và mình ờ, phải chọn đường kính chọn đường kính nha tương tự vậy là cút treo mình chọn đường kính nè đó thì đây chính là cách mà mình ờ, bố trí thép cho dầm cho cường dầm phụ tương tự các đai khác thì ờ, mình chọn đai móc thì chỗ này mình khi mọi người anh chị chọn đai móc thì nhớ chọn cái hình dạng xét hình dạng thép tương ứng nha mình chọn đây cái đường kính là phi 18 này giờ mình sửa đường kính phi 14 thôi rồi giờ muốn để bố trí hình chữ nhật cho hai cái này thì khi mà người bấm là bố trí đa chữ nhật á thì còn phải chọn hình dạng thép tương ứng đa chữ nhật sẽ là 5122 rồi thích chọn cái thép thứ nhất thích chọn thép thứ hai đó rồi bấm đồng ý thì nó sẽ vẽ thép cho mình Đấy, mọi người thấy ngay chỗ ngay chỗ gia ờ, cường cái dầm phụ này nè đó thì mình sẽ có cái thép ờ, thép vai bò nó có thép vai bò và thép uh, dây dạ cường hai bên ok đó là ờ, việc ờ, bố trí thép thép dầm cho thép dầm nhiều nhịp và nhịp nó không có giật cấp đồng thời là gia cường cho cái dầm phụ chính giữa này luôn rồi nói với cái dầm ờ, giật cấp thì sao ví dụ như cái dầm này nè bây giờ mình muốn ờ, biến nó thành cái dầm mà có nhiều nhịp nhiều, nhiều nhịp chứ không phải là một cái dầm thẳng như này nữa thì mọi người có thể sử dụng công cụ là um, structural ha structural bấm uh, ờ, mix ấn ti rồi sau đó là biết lịch mà multi span ờ, beam chia tại cột hay là chia tại mét này thì mình sẽ biến cái dầm dài thành những cái dầm dầm đơn mà nó rồi ok giả sử như dòng này nó giật cấp đi giả sử dòng này giật cấp xuống ờ, là 200 đi người thấy giờ cấp không rồi giờ mình ờ, muốn thép là nó sẽ bẻ nó bẻ giật cấp như thế nào rồi à, mình bấm vô uh, mimri 3 chọn các dầm chọn các dầm mà nó cùng hướng này đó mình sẽ chọn ba cái dầm này rồi thì chỗ này à, tới phần nhập cấp thì nó sẽ đâm thẳng vô và đồng thời ở trên thì nó sẽ bẻ xuống từ từ à, này nó cũng vậy ha giờ mình muốn thép nó từ chỗ này nè nó tới đây nó nó nó uống lên luôn uống lên luôn chứ không nó không có bẻ và bẻ xuống mà neo như thế này mình bấm vô thiết lập này đó thì à, chỗ này là nó có một option là uống thép khi vượt cấp nhỏ hơn vượt cấp nhỏ hơn con số này vượt cấp mà nhỏ hơn con số này thì nó sẽ cho phép uống do cái chỗ vượt cấp này mình đang setup là 200 đó nếu mình nhập con số này là 200 nhập con số này 200 thì thì cái cái vật cấp này nó sẽ uống đó mọi người không khi mà à, khi mà vật cấp mà nó nhỏ hơn con số này á nhỏ hơn hoặc bằng con số này thì cho phép mình nó sẽ uống đó. nếu mà mình nhập con số này là 50 đi thì chỗ này nè đang nhập cấp là 200 đó. thì ờ, nó sẽ không có thỏa mãn cái điều kiện này do vậy nó sẽ neo và nó bẻ thép một tính năng nữa của Rebabim mà mình ờ, sẽ giới thiệu cho mọi người đó là ờ, Rebabim có thể cho phép mọi người chủ động chọn một cái dầm hoặc là một cái cột làm gói ví dụ trong trường hợp này mình người thấy là mọi người thấy là có hai cái dầm này nè mình muốn chọn cái dầm chính giữa làm gói thì làm sao mình bấm vào nó chọn rìa ba beam thì người sẽ thấy là ở phía bên trái là một gói nè ha giữa là mình muốn chọn cái dầm chính giữa làm gói mọi người sẽ chọn là sub à, mình chọn à, tiếng việt đi ha chọn là bấm nút là chọn gói này đó là chọn cái dầm chính giữa đó. thì mọi người sẽ có cái gói tương tự mình cũng à, setup ngay chỗ này mình mình muốn nó muốn nó nó nó, nó uống lên đó, mình bấm đồng ý đó, mọi người quan sát cái chỗ gói này nha đó. nó tùy theo mình setup thôi thì thông thường là giật cấp là dưới 50 hoặc là dưới 100 thì mình nó sẽ cho phép mình uống lên còn giật cấp 200 trong trường hợp này là giật cấp 200 á thì lúc đó mình phải ờ, đâm thẳng và bẻ lên trên đây là video mà mình ờ, để hướng dẫn cho anh chị à, cái à, tính năng hiện có của rebar beam thì à, trong quá trình anh chị sử dụng anh rebar beam nếu gặp phải những lỗi hay là những cái tính năng mà nó không phù hợp với thực tế hay là còn thiếu trong thực tế của dự án thì anh chị rất mong muốn anh Huy rất mong muốn anh chị dành bớt chút thời gian phản hồi cho team mình bằng cách là chụp lại những màn hình những cái đề xuất và beam rebar và bấm vào cái nút phản hồi và gửi cho bên mình một cái ờ, email ờ, về cái một cái cái lỗi đó về cái phản hồi đó hoặc là anh chị ờ, vô một trong hai tab này bấm vô chỗ là um, file admin và gõ chọn cái là cái cái đầu tiên này ha thì nó sẽ cho phép mình mình mọi người gửi một cái email phản hồi chi tiết về cái lỗi hay là những cái đề xuất về rebuy beam cũng như là tất cả những ý tưởng mà lập trình với API thì uh, đội ngũ bên mình Ừ, sẽ cố gắng ờ, ừ, phản hồi cho người dùng cho anh chị ờ, trong thời gian sớm nhất có thể và mong rất mong muốn là Revive ngày càng được ờ, hoàn thiện phục vụ tốt hơn nhu cầu của công việc của mọi người giúp cho anh chị có thể là dựng nhận ba bóc được khối lượng cũng như là dựng được ba và triển khai bản vẽ tốt hơn từ cái mô hình BIM Revit với ba ok thì à, một lần nữa thì cảm ơn anh chị và các bạn đã sử dụng Alpha Beam hẹn gặp lại mọi người ở những cái video à, tiếp theo